máy dầu 2.0 có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử và cái à, camera lùi siêu nét Mẫu SUV này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 385 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé. Chiếc xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Sau đây à, chúng ta cùng à, khảo sát à, một vòng quanh của chiếc xe này nhé. Toàn thân chiếc xe này màu ghi vàng, cũng khá là sang trọng và hiện đại. Xe này đăng ký tư nhân chính chủ, À, được à, chủ xe chăm sóc à, cũng rất là kỹ thường xuyên đi bảo dưỡng định kỳ cho nên là xe còn đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất ở bên trong toàn bộ sơn xe vẫn còn khá là đẹp đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ cái phần sắt xi cũng như là dàn đồng của xe rất là dày sơn rất là bóng bốn bánh xe được trang bị mâm đúc cũng còn khá là mới tất cả đều được à, trang bị cái hệ thống à, chống bó cứng phanh ABS rất là an toàn đây đây là bánh trước ở bên phụ mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn vỏ xe hay còn gọi là lốp xe quay cận cảnh à, cho quý vị thấy gai của vỏ xe vẫn còn rất là cao phải nói là chúng ta phải sử dụng 2-3 năm nữa mới cần phải thay thế cái vỏ xe này học dè cũng như là cái hệ thống giảm sóc quý vị thấy rất là chắc chắn các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cụm đèn pha ở bên phụ đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy đèn bi xe lông rất là sáng kết hợp với đèn pha chiếu sáng rất là xa đèn sương mù đấy cũng đã được à, lắp thêm cái trá bằng inox bám đường rất là tốt mặt ca lăng của nó với à, biểu tượng à, chữ thập của hãng à, Chevrolet rất là đẹp toàn bộ hệ thống à, đèn pha vẫn còn hoạt động rất là tốt không hề có dấu hiệu gì là hoen nấu hay là bị nứt cả bánh trước ở bên tài với à, kích thước mâm xe 17 inch cho nên là cái khoảng à, của gầm xe rất là cao mâm vẫn còn thể hiện rõ cái logo của hãng Chevrolet vỏ xe vẫn còn như mới gai vẫn còn rất là cao phải nói là chúng ta phải sử dụng 2-3 năm nữa mới cần phải thay thế cái vỏ xe này toàn bộ học rè cũng như là hệ thống cua lốp quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả vẫn còn rất là chắc chắn xe cũng đã được à, tích hợp cái à, đèn báo rẽ trên gương rất là thuận tiện cho quý vị khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này các cái tay nắm cửa cũng đã được ốp mạ chrome Nhìn rất là sáng, rất là sang trọng Bánh xe sau ở bên tài Chắc cũng không cần phải nói quá nhiều Đấy, quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rõ Như quý vị thấy Vẫn còn đầy đủ cái à, dấu niêm phong của hãng sản xuất trên cái con ốc của cái hệ thống giảm sóc này Phải nói là vẫn còn zin Các cái tấm nhựa vẫn còn rất là chắc chắn đây là dòng à, Captiva máy dầu cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu khi à, chúng ta di chuyển trên đường dài hệ thống à, đèn hậu như quý vị thấy cũng đã được trang bị cái option inox nhìn rất là sáng toàn bộ hệ thống đèn vẫn còn hoạt động rất là tốt bóng vẫn còn rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay là bị nứt cả chiếc xe này được ô tô kinh anh mua của một gia đình ở lâm đồng biển năm số chính chủ từ đầu cái à, gạt mưa ở phía sau xe cũng đã được à, option à, đi mạ chrome rất là sáng rất là chắc chắn đây là cái camera lùi siêu nét giúp cho quý khách lùi xe an toàn hơn bánh xe sau ở bên phụ mâm đúc 6 chấu vẫn còn à, rõ cái à, logo của hãng à, Chevrolet ở giữa rất là chắc chắn toàn bộ hộp dè như quý vị thấy các cái tấm nhựa vẫn còn rất là tốt không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đấy tabi của cửa còn rất là đẹp các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là chảy xước cả Hệ thống keo chỉ của cánh cửa vẫn còn đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào. Vẫn là còn à, zin theo xe, vẫn còn là thể hiện rất là rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất trên cánh cửa của chiếc xe. Các cái con ốc của hệ thống à, chốt khóa vẫn còn rất là đẹp. Chưa một lần chạm mà clay một lết vào à, các con ốc này. Đấy, quay cận cảnh cho quý vị thấy rất rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất Điều đó chứng tỏ là cánh cửa này chưa hề có sự thay thế cũng như là sửa chữa hệ thống bản lề. Đấy, rất là chắc chắn và nhẹ nhàng. Không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả. Vẫn còn đầy đủ cái dấu niêm phong của hãng sản xuất. Với à, cái màu sơn trên ốc của à, bản lề cánh cửa này. Bệ lên xuống, hệ thống chốt khóa cũng như là bản lề của cánh cửa phía sau. Đấy, quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy rất chắc chắn và nhẹ nhàng cột và khung cửa rất là phẳng phiu không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả toàn bộ các cái gioăng cao su vẫn là của zin chính hãng cánh cửa sau ở bên phụ đấy quay chi tiết cho quý vị thấy táp bì của cửa vẫn còn rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là sần sùi cả toàn bộ keo chỉ của cánh cửa vẫn là của zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào đấy quay cận cảnh nhà cho quý vị thấy rất rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất điều đó chứng tỏ là cánh cửa này chưa hề có sự thay thế cũng như là sửa chữa các cái con ốc của hệ thống à, chốt khóa vẫn còn rất là đẹp chưa một lần chạm mà clay mollet vào à, các con ốc này hệ thống bản lề đấy không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả vẫn còn rất là chắc chắn và nhẹ nhàng bệ lên xuống hệ thống chốt khóa và khung cửa quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo ở đây cả còn đây là cốp ở phía sau với à, dạng cánh cửa mở lên trên quý vị có thể thấy sau khi chúng ta gặp cái hàng ghế ở phía sau tạo ra một cái khoang chứa đồ rất là rộng trả được rất là nhiều đồ toàn bộ hệ thống john cao su vẫn còn à, rất là đầy đủ rất là chắc chắn vẫn là của zin chính hãng hệ thống à, bản lề của cốp xe cũng vậy còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả đấy vẫn còn thể hiện rõ cái dấu niêm phong của hãng sản xuất trên các cái con ốc điều đó chứng tỏ là các con ốc này chưa hề có cái dấu hiệu gì nào mở ra đấy quay cận cảnh à, và chi tiết cho quý vị thấy vẫn còn đầy đủ cái à, dấu bấm chì của hãng sản xuất trên cốp của chiếc xe này các cái tấm nhựa của à, khoang nội thất của chiếc xe vẫn còn rất là tốt không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là sần sù cả toàn bộ hệ thống à, keo chỉ của nắp cốp vẫn còn đầy đủ zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào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 Xe cũng à, được trang bị đầy đủ các cái à, phụ kiện theo xe như là các cái con đội và các cái à, dụng cụ có thể thay thế cái bánh dự phòng cho xe. Đấy khi ta gặp cái hàng ghế sau cùng người lên thì nó sẽ trở thành một cái hàng ghế ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Vì xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái thiết kế của nó ngồi rất là rộng rãi, không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả. đây à, chúng ta nhìn lại toàn bộ à, tổng thể khoang nội thất của chiếc xe rất là rộng xe cũng à, được chủ nhân trang bị các cái áo cho hàng ghế phải nói là chủ xe này chăm sóc xe rất là kỹ toàn bộ da ghế vẫn là da xịn theo xe vẫn còn rất là tốt bảng tablo của xe cũng khá là đơn giản rất là tinh tế và sang trọng xe cũng trang bị cái hệ số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng và êm mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả còn đây là cánh cửa sau ở bên tài chắc cũng à, không phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy táp bi của cửa còn rất là đẹp toàn bộ keo chỉ của cánh cửa vẫn là zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào bản lề hệ thống bản lề đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy vẫn còn đầy đủ dấu niêm phong của hãng sản xuất không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả rất là chắc chắn rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống chốt khóa cũng như là khung cửa cũng rất là chắc chắn rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là cong vênh hay là móc méo cả cánh cờ trước ở bên tài tạp bì rất là đẹp không hề có cái gì gọi là mài mòn cả táp bi của cửa còn rất là đẹp toàn bộ keo chỉ của cánh cửa vẫn là zin theo xe không hề thiếu một phân đoạn nào tất cả các nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả bản lề cánh cửa trước vẫn còn thể hiện rõ cái dấu, ờ, dấu niêm phong của hãng sản xuất vẫn còn đầy đủ các cái tem của hãng sản xuất ờ, dán trên cánh cửa toàn bộ hệ thống ờ, gioăng cao su vẫn là của zin chính hãng ghế à, tài xế được à, chỉnh điện theo 8 à, hướng các cái nút bấm vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả vô lăng 4 chấu còn khá là chắc chắn cũng đã được ốp thêm cái vành ở bên ngoài cầm rất là chắc tay không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn trên chiếc vô lăng này cả vẫn còn nguyên cái logo của hãng Chevrolet trên vô lăng toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên đồng hồ vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả với cái bố trí của đồng hồ rất là đẹp cái màn hình thông tin thể hiện rất là rõ các cái thông số của xe như là nhiệt độ số km tiêu thụ nhiên liệu còn lại hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng vẫn còn rất là rõ số xe cũng à, được trang bị một cái à, màn hình DVD 7 inch siêu nét có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc và xem phim đọc được rất là nhiều định dạng giúp cho quý khách có cái giây phút giải trí trên xe cũng đã được à, tích hợp cái à, camera lùi siêu nét giúp à, cho quý khách lùi xe an toàn hơn tránh va chạm khi mà chúng ta lùi xe trần nỉ cũng đã được bọc một cái lớp ni lông để bảo vệ xe cũng trang bị cái hệ thống lạnh hai chiều khá là mát mát rất là nhanh với cái hệ thống điều khiển dạng núm xoay rất là dễ thao tác đây là cái nút điều chỉnh gương điện và độ sáng tối của đồng hồ tất cả vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả tất cả các cái đèn tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả sau đây à, chúng ta cùng à, khảo sát phần máy của chiếc xe này nhé Chevrolet Captiva được trang bị cái động cơ dầu 2.0 lít sử dụng phun à, dầu điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ máy vẫn còn rất là khô không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả các cái con ốc của phần máy và trên bát bèo như quý vị thấy vẫn còn à, thể hiện rất là rõ các cái dấu niêm phong của hãng sản xuất chưa một lần à, chạm claim một led trên các cái con ốc này thành rằng thành rằng đầu xe còn rất là đẹp các cái à, lỗ tròn còn tròn xoe không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả Keo chỉ của nắp cabo vẫn còn rất là đầy đủ Không hề thiếu một phân đoạn nào Cái à, dàn đồng hay là dàn chassis rất là dày Đúng là xe mang thương hiệu Mỹ vẫn à, còn đầy đủ các cái tem trên nắp của cabo rất là rõ ràng các cái à, tấm nỉ vẫn là zin theo xe quay cận cảnh và chi tiết phần máy cho quý vị thấy rõ rất là sạch sẽ rất là khô ráo không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả ô tô Kiên Anh cam kết là máy xe không hề có ngập nước vẫn còn zin thế thì à, với giá bán là 385 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ hợp lý cho một mẫu xe 7 chỗ số sàn máy dầu 2.0 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử một dòng xe mang thương hiệu Mỹ cực kỳ là chắc chắn Vậy thì khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé. Mẫu xe này cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, quận lẫn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé đấy chúng tôi đang nổ máy đó máy nổ rất là nhỏ tiếng nổ gần như là không nghe đây là dòng máy dầu nhưng mà cái tiếng nổ của nó rất là nhỏ nếu như à, chúng ta không à, nếu như à, chúng ta không biết đây là dòng máy dầu ờ, nghe tiếng máy có lẽ là chúng ta cứ nghĩ là đây là dòng máy xăng phải nói là tiếng nổ của máy xe rất là nhỏ đấy sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần cầm của chiếc xe này nhé đấy đây là cầm xe quay ở bên phía hông xe như quý vị thấy gầm xe rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đúng là dòng xe mang thương hiệu mỹ mà toàn bộ gầm xe rất là dày không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả không một một à, không một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này gầm xe quay từ ở phía sau bánh dự phòng đấy quý vị có thể thấy vẫn còn khá là tốt các cái đầu rô tin cũng như là cái hệ thống giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả còn rất là chắc chắn gầm xe ở phía trước đấy quý vị có thể thấy các cái tấm nhựa bề máy vẫn còn rất là tốt và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở trên cái à, cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đấy quý vị thấy máy đề rất là nhẹ nhàng, nổ rất là êm. Không có hiện tượng gì là bị gào cả. Số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng êm mượt. Không có cái hiện tượng gì là sóc số cả khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe không có cái dấu hiệu gì là rung lắc cả đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà cho nên là xe rất là đầm khi à, qua những à, khúc cua vô lăng à, có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng khi à, qua những cái đoạn gồ ghề thì à, cái hệ thống giảm sóc của chiếc xe cũng khá là tốt không hề có cái hiện tượng gì là nhảy vọt cả hệ thống âm thanh của chiếc xe này cũng khá là hay đấy à, quý vị có thể nghe rõ hệ thống à, cách âm của chiếc xe này cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi trong xe quay nhưng mà tính tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ cái giá linh kiện và chi phí sử dụng cho chiếc xe này cũng khá là hợp lý phụ tùng à, của dòng xe này cũng à, rất là dễ tìm kiếm ở cái thị trường của Việt Nam người à, sử dụng có thể sửa chữa ở mọi nơi khi mà lỡ có xảy ra cái sự cố hỏng hóc và nói là hệ thống lạnh của chiếc xe này cũng mát rất là nhanh lạnh rất là sâu thế thì với giá bán là 385 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ là hợp lý cho mẫu xe 7 chỗ số sàn máy dầu 2.0 có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé. Mẫu xe này à, cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lẫn biển Rạch Trá, Kiên Giang. Xin mời à, quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Chevrolet Captiva 7 chỗ số 8 chỗ số sàn máy dầu 2.0 sản xuất năm 2009 có trang bị cái hệ thống phun dầu điện tử mang thương hiệu của Mỹ. Hy vọng qua cái clip này thì quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Chân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Tuấn Anh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất, đánh giá và chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Tuấn Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Tuấn Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Tuấn Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn